lên ngành thành Muito bem. xã hội chủ nghĩa Việt Nam thế thứ nhân dân điên Xuân Thiên Tam Nguyệt Hiến Giáp Thìn Sóc Giáp Thân Việt Thập Nhị Nhật Ất Mùi Hà Nội Thành Thanh Oai huyện Thanh Thủy xã Rùa Thượng Thôn Hương Náo Đồng Dân Thượng Hạ Đẳng Cẩn Thí Hương Hoa Kim Ngân Trai Bàn Phù Lưu Thanh Tước, Cảm Minh, Cáo Vu, Đương Cảnh, Thành Hoàng, Công Cao, Nhân Thánh, Ứng Cảm, Hùng Cường, Dũng Ngược, Phù Quốc, Hộ Dân, Hiển Ứng, Chiêu Phúc, Hoàng hệ Phù Vận, Tế Thế, Khả Ân, Cuông Quốc, Phúc Hữu, Thùy Hữu, Hoàng Khánh, Mỹ Điền, Phong Công, Tuấn Đức, Kiến Mưu, Quân Trị, cương nghị phát đạt quan nhân hiển hách hoàng triều gia phong tính chấn chính trợ chính trực hữu thiện đôn ưng dực bảo trung hưng tính hậu tôn thần an ninh đàn hưng lương cảnh thành hoàng tăng thánh nguyên thông công cao cảm ứng uy linh cương nghị phù độ trạch quốc phúc dân tuy lược hùng đoán vĩ lược hiển linh trợ quốc trợ thuận kế nhân hùng lược quan nhân trí dũng hoàng du bảo đại định công hòa chúng hoàng triều gia phong địa trấn tính minh hùng nghiệp tú ngực được bảo trung ương tùng bạc tôn thần cứu sơn đại vương nước cảnh thành hoàng nhu trinh thuần ý đoan trang từ hòa thanh khiết vi gia huệ hòa thục đức ý hãnh phật tứ tuệ giám xả kinh hàm hoàng tốn mỹ khôn trinh hoàng triều gia phong tiềm vạc phong nhã trai trang trinh huyền dược bảo trung hưng trai tính tôn thần đông hải đại vương viết vì hữu quý xuân vì phúc thánh hòa giai thời tất cáo lễ giã cùng rồi tam vị đại vương nhạc độc triều tinh càn khôn dực ký bảo hộ sinh dân khu trừ tai dị nguyệt tam các phương nhật dị thượng kỳ giám âm tích chi phúc chỉ thượng đại tam vị đại vương chi phù hộ giã phục doai thượng hưởng kính thỉnh dinh vị nguyên thánh trần thánh công quý liên lý thánh hậu lý chiêu tịnh đồng giám cách tái tịnh tả hữu lưỡng ban văn võ bộ hạ thần yêu chư vị tịnh đồng thị phối cần giáo các cụ rơi, rơi tay lên áo. Nhấp bụng nha, nhấp bụng nha, nhấp bụng nha Đang ở bên đâu Ra đi Lên